Yêu sinh lý là nam giới không thể kiểm soát được thời gian xuất tinh, khiến cho cuộc yêu phải dừng lại khi cả hai vẫn chưa đủ thỏa mãn. Có trường hợp dương vật chỉ vừa tiếp xúc với âm đạo đã nhả đạn ngay, nhưng cũng có trường hợp mãi mà không thể ra được, ra ít hoặc xuất tinh ngược vào trong. Phẫu thuật hoặc chấn thương, nam giới từng trải qua phẫu thuật hoặc chấn thương vùng đầu hay cột sống, lạm dụng thuốc an thần hoặc thuốc dạ dày trong thời gian dài, cũng làm suy yếu khả năng quan hệ tình dục. Lão hóa, nam giới tuổi cao thì các cơ quan trong cơ thể bắt đầu suy yếu, lượng hormone testosterone giảm dần, dẫn đến việc suy giảm ham muốn tình dục, các bệnh nam khoa, tiểu đường, bệnh đa sơ cứng, suy thận, suy tuyến yên, tim mạch, cũng là nguyên nhân gây yếu sinh lý ở nam giới. Các chất kích thích, hút thuốc lá thúc đẩy thu hẹp động mạch, là nguyên nhân chính của rối loạn cương dương. Ngoài ra, rượu bia và ma túy cũng gây rối loạn chức năng cương cứng và suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng. Các nguyên nhân khác gây yếu sinh lý nam như Thức ăn nhanh gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp và tiểu đường. Ít vận động gây ra các vấn đề về tình trạng giãn tĩnh mạch tinh. Nam giới tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử có sóng âm, làm tượng tinh trùng ít đi. Nam giới mắc bệnh xã hội như lậu, giang mai, gây cản trở chuyện yêu. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.